tốt tươi bóng con hoàng con hoàng cả lịch sử tốt tươi ông ở trên sườn tuyệt kỹ năm xa hồi con vua thứ hai con chịu là con vua thứ hai đời lê thái tổ xa hồi giang hà minh mang một giải giang hà thuyền rồng con hoàng đô thải trèo đương về sạc đi xa mênh mang một giải sang ầm ầm ầm ầm sông vô xa xa

mong hoàng vì hôm nay mai tình ông hoàng đèn hoa thuy sớm đăng đăng nhang cùng tờ chân chân kinh có chữ nam mô a di đà phật hoàng vu trong đồng ông bơ có phép thần thương khi quang dung nhan tất cờ diệu thuyền dùng con hoàng bơ thoa tình tình ờ, tình tình tình tình nhật nhật khoan lì đi dô hò khoan mi dô hò năm năm lá cờ bà khoan mi dô hò cờ đỏ thương thi khoan khoan mi dô hò lá cờ xanh cơ vang sông sơ Giảo lòng đi trước Cá voi đưa đưa Rồi lại gặp lại Tới cây đa bóng Hoàng đưa chiều cho sông Sang phủ công đồng Dư ngồi thang ba dòng ăn ăn du hò Sương lai là ăn du ăn cả lươn từng Trắng đen xanh đỏ Tim vàng nhớ Kìa là thủy nai Lưa đường giang về Thủy tâm đôi thoại Chúng ta trở về Về bàn đến đây Đến đây là bên Đến rồi ông Xin ông bơ rừng trèo gác mai thả câu nói giúp vuông xuân mới là mời giúp con hoàng bư sơi ô sơi giúp con hoàng bư sơi quần nợ tinh nhiên na chuông chén diều đã nhị quần nàng nâng lên trên bệ ngọc đề các cô nàng ơi là mời giấc mơ hoàng dương các cung

lâu lanh giọt chẳng còn nhớ thương mưa hòa vương bất chi đây diệu kiếm xa hồi cung bảo nhắn ai lên đất bảo hà đền thờ con hoàng bảy đó là thần tiên xin đến bách điệu ca vàng chân đi có chữ đạo a di đà phật hoàng bảy chân đồng ông về có phép tân thông mù dâng câu thiên bảo chuốc ô lời chuốc lời phong bật bật bật tề tây thiên chuốc che xa mờ nhất nhất tuần xưa nâng lên bên ngọc đỉnh cô nâng mơ lò bầy sới các cô dân mời là sức văn vàng bầy sới quỳnh nghỉ tinh nhiên na xuống chén trà tam tuần trung nâng lên trên bệ ngọc để các cô nâng mời là mời dứt quan hoàng bầy sới quân nâng mời dứt toan hoàng bày sơn lâm sân sân bào hạ diện màu ói hồng tươi vẻ ngọc dung nghi đẹp bắt nào khi vui cung kiêm lúc quan lòng bảy người ngồi nghe đàn hát nhà tù xa trà tàu thuốc la quan hòa ưa thích thuộc công với kèo xìu lúc thành ngờ

tình rồi lại say đi đi đi non xanh xanh khen nai khéo đúc ý à. bầu nên bầu mít bầu lì là xin tôi nhiều nợ sang sang liêu phà duyên là xin mai a à. mười phần mười phần xa con em xa nghĩ nàng tiên nàng nên mang tiên mười hai các cô tôn đứng mong xa xử sang đứng ngơ cảnh ngọc cấp hoa sắc thành có chữ đạo a di đà phật hoàng mười trong đồng ông mười có phép thần thần thông cây hoàng hoàng nha lập cử diệu quang minh chứng tam duyên nga tích tăng cũng giảng kim phổ hoàng tân tận thanh xua tiền dụng vương thuần tiên tay rót rượu mờ nhìn mà dâng lên vì ngọc đi các cô dâng mời là mời rất văn hoàng mười rơi các cô dâng mời là mời rất văn hoàng mười rơi quần quần ờ, nở nhiên na chút ngơ chén rượu tam tuần trung nâng lên trên bề ngọc đi các cô nâng nâng rước quan hoàng mười rơi các cô nâng nâng mời rước quan hoàng mười rơi tiếng vũ chúng có để đòn rước quan hoàng mưa hoàng vì giảm đi trường lề xin ông chứng tâm mơ hướng được sóng ra chung trên dưới được thuận hoa xứ huệ mưa thư vị già suối bền vân vân đông đông ờ, hạt mưa rơi rớt về sông mười thương đồng đồng thương nghĩa hòa bình phải về bản tiền hầu ông ông, ông. luyện tình chắc nếu không sao lại gọi là chị ở chơi chốn đó chi bằng xuống đây xuống đây mau hành xuống đây cùng quan hòa thập vài giây thôi chứ đừng bắc bắc nam mùa tâm soạn hết tu ca kinh dân tam tòa xưng thánh hòa quyền ân ân sâu suốt đời con các kỳ xin hòa đồ cho ghế ông lộc tiền như nước sông trào dâng hòa Rasul thiên linh sập ra hai hà nghe tiếng hòa chìm ma hay khắp trời mây đón ông quan hoàng như về đây chứng tâm cho đồng người sinh ra cho chúng sanh an lành nhà nhà bình an kế ông thành tâm hoàng sa vui với đồng hoàng vui với đền vui với đời hoàng vui tiếng cười Thank you.